trên màu mắt hai phía xa xăm có tiếng thở dài khăn sau mỗi tình không phôi phai để cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô liêu buồn thắng yêu lẽ lỗi chi tôi với cánh diều tháng năm cỡ ngày chờ đêm trong những sao chẳng chút hy vọng thuyền giờ sang sông gọi lại bến xưa tính ai đang đứng sau ô cửa thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh ngoài xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho gọi